hmm, con gì đây? con lợn pig hmm, hmm, con gì đây? con cừu

oh, Con thỏ Rabbit hmm, hmm, con gì đây? oh, oh. Cháu sói, Wolf ho, ho, ho, ho, ho. Cá sấu Crocodile It sound right, boys. <laughs> hmm, con gì đây? oh, Linh Dương Antelope